đây gần như là một phát minh nha các bạn nếu các bạn coi clip ừ, thấy những clip giống như vậy thì các bạn hãy xem lại ngày tháng đăng ngày tháng người đăng thì các bạn sẽ biết ừ, cái nào đầu tiên thì cái đó là phát minh nha các bạn chào dạ mọi người thì à, đây là cái à, biến áp lò vi sóng cái này là mình à, làm cái máy hàng sale mà mình bây giờ mình không có làm nữa nên mình đã tháo ra và mình làm một thứ khác đó là cái máy à, nạp từ cho 500 thì đây đây là mình làm sẵn rồi các bạn bấm vào là chạy thôi thì à, hôm nay mình sẽ làm một cái máy nạp từ cho 500 nha các bạn ở đây mình có cái ống đồng ống đồng của máy lạnh nha các bạn thì ở đây mình có cái cục 500 bị yếu từ cái cục này nó bị yếu từ nó hút rất là yếu nha các bạn bạn theo nó hút không nổi tấm, tấm thép này nè giờ mình sẽ à, nạp từ cho nó các bạn bạn thấy không cứ ngắt lên liền không đó thì đây là để nạp từ cho loa cho nó cái loa bình thường mình đang xài mình xài lâu quá rồi các bạn thì nó sẽ yếu từ đi và cái độ bass nó sẽ yếu đi và mà cách này là cách mình nạp từ cho thêm cho 500 và cái loa nó sẽ giọng bass mạnh hơn nha các bạn đó thì à, và tiếp theo mình sẽ làm cái à, nạp từ cho mấy cái đầu vít đó các bạn rồi thì ở đây chúng ta có cái à, sợi đồng uh, 2 ly các bạn dùng cái sợi đồng à, càng to càng tốt nha các bạn bởi vì à, sợi đồng nhỏ quá thì nó sẽ mau nóng nó sẽ rất mau nóng chúng ta sẽ quấn thành một cái à, như một cái lò xo thì đây chúng ta có được cái này và giờ cái việc à, gắn vào dùng thì à, lúc đầu mình nghĩ là nạp từ cho 500 thì nó sẽ dùng tới DC và mình đã dùng cái à, con diode này nắng nửa chu kỳ thôi và mình à, nạp à, cho từ cho nó nhưng à, không cần nha các bạn không cần phải là DC AC cũng được nha các bạn Rồi bây giờ là nó đã được hoàn thành rồi nha các bạn Chỉ đơn giản như vậy thôi Giờ mà mình thử cho các bạn xem ha Và đây là những thứ không có 500 nha các bạn Ở đây là những cái con con vít Như là con tán, à, con lông đền các bạn thấy nó không có ăn gì không chỉ cần đút vào đây một cái là, là có điện liền thấy không các bạn thấy không đây gọi là nạp từ nha các bạn nạp từ cho vít chẳng hạn như cây cây lục giác này có 500 liền phải không bạn thì cái cách này là cũng giống như là cái cách là mình à, quấn dây đồng xung quanh rồi mình nẹt qua cái bình 12V đó các bạn thì cách đó cũng cách đó thì cách đó là cách phổ biến còn cách này cách mình thì nó mới nó mới hơn nó mới lạ hơn và nó nó dễ làm hơn không phải là à, cái kia thì đơn giản hơn nhưng mà cái này mình à, làm thì nó không có thao tác như cái kia các bạn thấy không có từ liền từ rất là mạnh luôn chẳng hạn như mình muốn nạp từ cho cái con ờ, vít này chẳng hạn rất là đơn giản có từ liền thôi các bạn bây giờ mấy con vít này không có từ đi có từ liền không mà như cái cái mũi khoan này nè các bạn thì mũi khoan này làm gì có từ đúng không giờ mình nạp từ cho nó cái này nó ăn từ ít nữa mà có mà rất là ít không bằng mấy cây lục giác này nè không cây lục giác này cũng không chẳng hạn như mấy cái đồ vít này mà mình lâu sử dụng quá nó sẽ mất từ các bạn thì à, như cái này nè nó còn từ nè nó hết dính không còn cái cây này nó hết từ nè cây này nó hết từ nè nó còn ít từ à? mình có thể nạp từ thêm cho nó dính rất là tốt không ạ à? dính rất là tốt thì đây là cách mà chỉ à, là AC thôi chứ không phải là DC như những cái cây nha các bạn thì à, cách này thì đơn giản và từ những cái mình có sẵn thôi cái cách mà nạt nà, nạt qua bình đó bạn thì cũng rất là đơn giản nhưng mà mình làm mình làm khác đi một chút thì mình cái này là mình ờ, phát hiện nó ra một cách khác chứ không phải là như cái bắt trước theo cái kiểu của người ta nha các bạn cái này là mình tự mày mò ra chứ không phải như cái của người ta mà bắt trước cái của người ta mà làm cho các bạn xem ừ. đó. nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và ủng hộ kênh của mình nha các bạn đây là những ờ, cái mình phát hiện ra chứ không phải là mình đi ờ, copy những cái thứ của người ta đó, nói vậy là các bạn đủ hiểu rồi đúng rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi